bạn đã quay trở lại với uh, channel của mình thì uh, hôm nay mình xin nói về cái chủ đề uh, phụ nữ uh, trong kinh doanh làm ăn đó, các bạn phát triển sự nghiệp thì uh, phụ nữ cũng có khả năng giống như uh, đàn ông thôi họ cũng có khả năng phát triển sự nghiệp uh, làm ăn kinh doanh rất là tốt không thua kém gì đàn ông cả nhưng mà một cái điều thiệt thòi cho người phụ nữ khi mà tại vì các bạn nhìn thấy ngoài xã hội cái cái, cái lượng mà người à, làm ăn thành công đa phần là nam cái lượng nữ thì ít kể cả những chính khách à, chính trị cũng vậy đa phần là đàn ông còn à, phụ nữ thì ít là bởi vì đàn ông á, tượng trưng cho phái mạnh còn phụ nữ thì tượng trưng cho phái yếu à, điều đó không có nghĩa là họ không đủ thông minh à, không đủ à, năng lực để mà trở phát triển mạnh mạnh mẽ giống như người đàn ông mà bởi vì họ là người phụ nữ các bạn thì họ có nhiều cái công việc hơn người đàn ông các bạn nghĩ đi à, cái người phụ nữ họ sẽ có rất là nhiều cái công việc hơn người đàn ông cho nên là họ chỉ cần làm một phần thôi là bằng người đàn ông làm à, nhiều phần à, ví dụ như họ phải chăm sóc con cái lo cho gia đình à, lo cho người thân à, họ có khi có những người bạn thấy không có là là lo nhưng mà họ thật sự họ lo họ suy nghĩ họ nhiều hơn người đàn ông rất là nhiều đó, thì uh, họ bị chi phối rất là nhiều các bạn cho nên là họ cũng không không, không, không còn nhiều thời gian để mà tập trung vào cái công việc hay thậm chí các bạn thấy những người đàn ông mà thành công à, thì các bạn à, cái thành công trong cái lĩnh vực à, kinh tế hay chính trị hay gì đó thì những người đó họ tập trung họ làm gia đình họ để cho à, vợ hoặc là người thân họ lo chứ họ ít có lo cho gia đình để họ tập trung họ làm thì nếu mà người phụ nữ mà được tập trung làm như vậy thì họ người phụ nữ sẽ còn sẽ đạt được cái thành tựu y như vậy luôn thậm chí còn cao hơn nữa các bạn à, thì à, một cái mặt khác trong cái xã hội đó là người à, phụ nữ thì thường hay bị chèn ép ừ, các bạn mặc dù họ có năng lực nhưng họ sẽ bị chèn ép trong cái công việc trong cái sự nghiệp của họ à, ví dụ như ta nói à phụ nữ sao làm được phụ nữ sao sao làm có nghĩa là chưa cho người ta thử nhưng ta biết người ta không thể nào làm được có nghĩa là cái cái người à, đàn ông họ sẽ kinh thinh kinh thường với người phụ nữ hơn trong cái công việc hơn cho nên là họ sẽ không có tạo ra nhiều cái cơ hội để cho cái người phụ nữ họ phát huy họ họ làm được nhưng nếu một cái có một cái môi trường nào mà nó tạo được được cái điều kiện đó nó không có cái thành kiến đó thì chắc chắn là người phụ nữ sẽ thành công thành công một cách vang dội luôn các bạn mình chấm chắc là như vậy <clears throat> bởi vì à, người phụ nữ họ rất là thông minh các bạn mình cảm giác như họ rất là thông minh à, à, có một cái suy nghĩ rất là xa rất là khi nghĩ trước đôi khi mình chưa suy nghĩ đến cái chuyện đó nữa là họ đã suy nghĩ trước trước trước trước, trước tất cả các nhiều chuyện rồi các bạn nhưng mà do họ có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ cho nên là cái gì mà cũng vậy các bạn làm quá nhiều các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ không được tập trung và các bạn sẽ không làm giỏi được cái việc đó chúng ta làm chỉ làm giỏi được một vài việc thôi ví dụ những người nào mà tài năng quá thì chỉ là vài việc năm việc gì đó trở lại thôi còn nếu mà chơi một chục việc hai chục việc thì sẽ bị chi phối và không thể nào làm tốt được đó, cho nên là nếu như mà có một cái cơ hội có một cái điều kiện để một cái người phụ nữ họ tập trung vào những cái công việc chính đó cho họ theo đuổi cái niềm đam mê cho họ tạo ra tất cả cái điều kiện cho họ không thành kiến nữ nam gì cả thì chắc chắn họ sẽ đạt được thành công vang dội giống như là những người đàn ông <clears throat> nhưng mà thực tế thì nó không cho phép ờ, thực tế thì nó không không à, không ờ, không xảy ra tại vì cái người đàn ông họ không trong cái công ty họ sẽ không hay là trong cái cái cơ quan tổ chức gì là họ sẽ không có tạo cái điều kiện đó kể cả văn hóa phương đông văn hóa phương tây có gì nữa các bạn bọn ừ, tây bây giờ nó cũng vậy à, nó có thể là ít hơn thôi nhưng mà nó cũng vẫn có ví dụ như các bạn à, đề bạc một người lên một cái vị trí cao giữa một người phụ nữ và một người đàn ông thì cái xu hướng nó sẽ bầu cho cái người đàn ông nhiều hơn mặc dù là tài ngang, ngang tài ngang sức chẳng hạn đó ngang tài ngang sức đó thì à, hoặc là trong công ty cũng vậy ship cũng vậy nữa à, ship nam thì cũng nghĩ là những cái công việc ví dụ như công việc kinh doanh làm kinh doanh đi à, tiếp khách này nọ kia hay là bán hàng này nọ kia thì nghĩ là nam sẽ là làm tốt hơn người nữ đó là suy nghĩ tiêu cực các bạn đó là suy nghĩ ờ, nó cổ hủ quá các bạn nữ cũng sẽ làm được các bạn có nhiều người nữ bán hàng rất dữ các bạn nữ mà một khi đã đã chỉ chấp nhận chịu bán hàng thì coi như cái người đàn ông không cách nào làm lại các bạn các bạn có nhậu 8 ngày 8 đêm với khách hàng cũng không bằng người phụ nữ à, tung một chiêu ờ, là à, ấy thôi tại vì người ta không làm gọi là người ta bị chi phối bởi gia đình bởi này tất cả các mọi thứ nhưng nếu mà để người ta tập trung à, thì người ta sẽ làm tốt và thậm chí còn tốt hơn người đàn ông rất là nhiều lần các bạn cho nên nhiều khi mình nghĩ người đàn ông mà thành công thì nó cũng không có gì gây gớm hết tại vì anh tối ngày anh chỉ lo tập trung phát triển sự nghiệp và gia đình rồi khi anh cũng chỉ lơ là khơi khơi khơi khới thôi đó thì trong khi người ta vừa sự nghiệp vừa gia đình nữa người ta sẽ bị chi phối rất là nhiều đó. cho nên là à, so sánh à, giữa người đàn ông và một phụ nữ thì mình sẽ đánh giá cái người phụ nữ à, cao hơn à, nếu như mà có được tạo một cái điều kiện để cho họ phát triển một cách toàn diện toàn diện đó thì họ sẽ thành công hơn là người đàn ông trong tất cả các mọi lĩnh vực các bạn thì làm gì cũng phải có hy sinh ví dụ như các bạn thấy có những cái người uh, phụ nữ mà họ làm ví dụ như thủ tướng đức chẳng hạn đó, đó thì đó họ lên tới những cái đỉnh cao uh, của quyền lực hoặc là những cái uh, người uh, phụ nữ mà làm uh, kinh doanh giỏi lên đỉnh cao quyền lực thì chắc chắn họ sẽ phải uh, workshop uh, ờ, nếu mà họ làm tốt luôn cả cái việc, việc lo cho gia đình nữa thì còn quá quá tốt còn nếu mà nếu mà nó không có thì ờ, nếu không có tập trung gia đình thì cũng giống như người đàn ông thôi thì cũng tốt có nghĩa là người phụ nữ chỉ có thắng thôi ví dụ như họ thành công đó thì họ bỏ gia đình họ không chăm lo gia đình họ tốt mà họ thành công thì cũng ok đó thì giống như người đàn ông còn nếu như họ vừa chăm lo gia đình tốt mà vừa thành công trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp của họ thì càng quá chạy càng tốt nữa nhưng mà người đàn ông không thể nào làm được các bạn ví dụ như người đàn ông mà vừa chăm sóc cho gia đình là người đàn ông không bao giờ làm được cái sự nghiệp ừ, đó là một điều bất lợi à, đôi khi là các bạn suy nghĩ là nam sức mạnh này kia à, này kia để mà chèn ép người phụ nữ thì nó điều đó nó không đúng các bạn Ừ. thì ờ, video này mình cũng chỉ ờ, xin nói ờ, như vậy để cho các bạn hiểu à, có những cho nên là có những cái câu chuyện ở trong cơ quan trong trong công ty à, trong môi trường xã hội thì mọi người hay định kiến chèn ép người phụ nữ không cho người ta cơ hội vươn lên à, không cho người ta cơ hội vươn lên cho nên là cái không cho người ta cơ hội vươn lên thì nhìn qua nhìn lại thì cũng không thấy ai vươn lên được cho nên là cứ nói là ừ, người phụ nữ cũng không làm được không làm giỏi bằng người đàn ông Ừ, cho nên là như vậy à, nhưng mà cái người phụ nữ thì nó có nhược điểm đó chính là họ, họ không có tập trung cao độ được tại vì họ bị chi phối nhiều công việc nếu mà họ tập trung cao độ họ sẽ thành công họ sẽ giỏi hơn người đàn ông người phụ nữ thường hay rất ít tập trung mất tập trung lắm dễ bị mất tập trung ừ. thì những cái người à, phụ nữ nào mà họ, họ muốn đạt được cái thành tựu thì cũng phải tập trung đó, nhưng mà hạn chế chi phối nhiều rồi suy nghĩ nhiều đó là vậy phụ nữ thì hay suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều thì bị, bị chi phối chi phối thì mất tập trung mất tập trung thì không thể nào làm tốt được chỉ vậy thôi còn nếu mà tập trung làm thì chắc chắn sẽ tốt hơn người đàn ông và thành công hơn người đàn ông nữa à, với điều kiện là cái môi trường cái xã hội cái cái đó nó cho tạo cái điều kiện cho mình phát triển đi lên ừ, thì, à, thì mọi người cũng nên xóa bỏ những cái định kiến đó để tạo ra được một cái môi trường tốt đôi khi phụ nữ có rất nhiều nhân tài rất rất nhiều nhân tài mà chúng ta vì một cái định kiến người bỏ sót những nhân tài đó. đó nhân tài thì cũng dễ bị chán các bạn nếu mà cho làm hoặc là không được đã nghĩ là, nó chán là bỏ cuộc luôn là nó sụ luôn ừ, nó ngộ vậy đó chứ không phải là chán rồi đi tiệm khác đâu nó ngộ lắm tại vì năng lực của mạnh gì đây mà cứ nghĩ chê chê là nó đương nhiên buồn chán nản thậm chí tự sát luôn ừ. thì nội dung mình cũng chia sẻ tới đây thôi thì hy vọng uh, các bạn uh, có thể uh, like share video của mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn